người tình cha thay đã thương đến biết bao linh hồn niên thiếu đời quên lãng không nơi cậy nhờ nước nóng, được chữa che trong con tim đông bosco đông bosco hồng ân thiên chúa thánh hiền trao ban cho trẻ thơ niên thiếu khôn khó đông bosco tình cha chiếu sáng thế giới Đông Bosco tình yêu rộng lớn bát ngát cho nhân gian mùa xuân hạnh phúc ấm áp Đông Bosco đoàn con xin quyết vững bước theo hương cha diêm dâng hiện trong tuổi xuân tình cha sáng soi như mặt trời chân lý đầy êm ái như ca dao mẹ